Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại tiếng nói Hoa Kỳ gỡ bài viết làm cho ông Thủ tướng Việt Nam phải xấu hổ. Hãng thông tin VOA Đại tiếng nói của Hoa Kỳ đã phải gỡ bỏ một bài viết về những bình luận không mang tính ngoại giao của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sau khi có khiếu nại từ Đại sứ quán Việt Nam. Những bình luận này bị thu được khi ông Chính nói chuyện qua microphone, trong khi đang chờ gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken ở Washington vào hồi mùa xuân này. Thủ tướng Việt Nam và cấp dưới của ông đã nói vài điều thiếu tính chất ngoại giao ngay ở đây. Trong một video được Bộ Ngoại giao Mỹ phát trực tiếp, phái đoàn Việt Nam đã vô ý đưa ra những bình luận với thái độ tự hào về việc họ phản đối một yêu cầu của Mỹ. Đó là yêu cầu về một tuyên bố lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Họ nói, chúng tôi đã khiến cho họ phải lùi lại. Một quan chức nói trong tiếng cười. Có lẽ đã gây sốc nhất là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông đã nhiều lần sử dụng ngôn từ thô thiển để mô tả cuộc gặp trước đó với Tổng thống Biden và các quan chức của Hoa Kỳ tại một bữa tiệc tối ở Nhà Trắng. Những nhận xét này nhanh chóng được đưa vào một bài viết do Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA đăng tải. Cách đánh giá trần trụi hiếm có của các nhà lãnh đạo Việt Nam thường được giữ kín đã nhanh chóng lan truyền cả ở Việt Nam lẫn cộng đồng tại hải ngoại trên toàn thế giới và thậm chí nó lên các mặt báo quốc tế. Và rồi tự nhiên những video này lại biến mất. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Hoa Kỳ Biden vào hồi tháng 5. Đại diện Hoa Kỳ đã không đưa ra lời giải thích công khai nào về những gì đã xảy ra với bài viết này và tại sao đột nhiên nó không còn trên trang web, trang Facebook và kênh YouTube của Đại diện nói Hoa Kỳ nữa. Thay cho một đoạn video bị mất, một thông báo bằng tiếng Việt trên trang web của họ chỉ đơn giản cho biết đoạn phim không còn tồn tại sau khi xem xét. Thật ra các email mà Washington Post có được cho thấy Đại tướng Hoa Kỳ đã có hành động sau khi một quan chức từ Đại sứ quán Việt Nam ở Washington phàn nàn rằng đoạn phim nóng vi phạm quyền riêng tư của ông chính. Trong một email vào ngày 20 tháng 5 gửi tới Đại tướng Hoa Kỳ, một quan chức là ông Khanh Nguyễn, tùy viên văn hóa và báo chí của Đại sứ quán nói rằng việc phát hành đoạn phim là lỗi của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong thư được viết rằng, cuộc trò chuyện không có gì là đặc biệt. Ông Nguyễn viết cho bà Lorette, quyền giám đốc của Đài tiếng Hoa Kỳ và yêu cầu gỡ bỏ bài viết. Rồi hành động lan truyền thông tin về một người khi mà ông ta không có nhận thức, không biết và không có sự đồng ý của ông ta là không thể chấp nhận được vì nó vi phạm nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư cũng như tính chuyên nghiệp và đạo đức của tờ báo. Hơn nữa, việc đưa tin của Đài tiếng Hoa Kỳ đã bị lạm dụng và bóp méo cho các mục đích chính trị. Và Đại tiếng Hoa Kỳ VOA đã gỡ bỏ video này 3 ngày sau khi nhận được email của ông Nguyễn. Đây là hình ảnh nhiều báo người Việt tại Mỹ đã chỉ trích hành vi vi phạm quyền tự do báo chí này. Quyết định này đã khiến cho các nhà báo trong Ban Việt ngữ Đại tiếng Hoa Kỳ VOA khó chịu. Họ phản đối việc gỡ bỏ trong một cuộc họp với các biên tập viên cấp cao ngay sau đó, nhưng không nhận được lời giải thích. Một nhân viên thất vọng mô tả đó là sự phản bội các giá trị và sứ mệnh của tổ chức. Một nhân viên yêu cầu giấu tên để tránh bị trừng phạt cho biết điều đó gây bất lợi cho tiếng tăm của chúng tôi với tư cách là một hãng tin. Khẩu hiệu của chúng tôi là tự do báo chí là quan trọng. Điều này thật mỉa mai. Sự xuất hiện của áp lực từ một chính phủ nước ngoài là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm tại nền nước Hoa Kỳ Đài này được thành lập theo sắc lệnh liên bang vào năm 1942 để chống lại tuyên truyền thời chiến của nước ngoài. Kể từ đó, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã phát triển thành một tổ chức tin tức độc lập, nhưng được chính phủ tài trợ, phát sóng và đưa tin bằng 48 ngôn ngữ. Nó thường cung cấp tin tức ở những đất nước có chính phủ hạn chế truyền thông. Nó cũng ghi lại các trường hợp kiểm duyệt báo chí ở các nước khác, gồm các nước bị đàn áp gần đây như Iran, Somalia, Congo và Ai Cập. Phản ứng câu khai đầu tiên của đại diện Hoa Kỳ về vấn đề này, nữ phát ngôn viên Sherek hôm thứ Hai nói rằng video bị gỡ bỏ không phải vì áp lực của Việt Nam mà vì ngôn ngữ của các quan chức Việt Nam sử dụng trong đó phản cảm và vi phạm tiêu chuẩn của đại diện Hoa Kỳ. Cô này so sánh ngôn ngữ được sử dụng với những từ được đại diện Hoa Kỳ coi là tục tiễu. Mặc dù một số người nói tiếng Việt cho rằng ngôn ngữ đó chỉ thô tục chứ không có tính xúc phạm rộng rãi. Đài Á Châu Tự Do, một tổ chức tin tức cùng kiểu với Đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng đưa tin về các bình luận của phái đoàn trên cả hai trang web tiếng Anh và tiếng Việt, sử dụng đoạn phim do Bộ Ngoại giao cung cấp. Bài viết và video của Đài tiếng nói RFA vẫn còn trên mạng. Phát ngôn viên Maria cho biết tổ chức này không nhận được bất cứ yêu cầu gỡ bỏ nào. Đây là hình ảnh bài viết tương tự trên đài FA có thể có nội dung tương tự nhưng chưa bị xóa. Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam chính thức khiếu nại về đoạn video. Stever, biên tập viên tiêu chuẩn tin tức của Đại lý Hoa Kỳ đã viết thư cho các nhân viên rằng ông không để ý về vấn đề ngôn ngữ và lẽ ra ông khuyến nghị rằng VOA nên cho tiếng bếp trồng lên những từ thô tục trước khi đăng nó, có nghĩa là những từ thô tục này sẽ phải bị ẩn đi. Thay vào đó, ông đề nghị gỡ bỏ video hoàn toàn, ông viết rằng câu chuyện đã đăng tải được một tuần, nó đã được mọi người thấy và đọc. Mặc dù phái đoàn Việt Nam có thể không biết rằng các camera đang ghi lại cuộc thảo luận của họ, nhưng việc phát sóng trực tiếp của Bộ Ngoại giao là một phần đã được công khai, nghĩa là các cơ quan báo chí được tự do sử dụng. Springer thừa nhận điều đó trong email của mình và nói rằng ông không biết bất kỳ chỉ thị nào từ Bộ Ngoại giao Mỹ cấm sử dụng nó cả. Nhưng ông nói thêm rằng, và xin nhắc lại rằng không một chính phủ nào có thể đưa ra chính sách hay quyết định biên tập cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ.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 Ông Nguyễn Tử Quảng là dân công nghệ và doanh nghiệp kinh doanh phần mềm bảo vệ máy tính BKV của ông cũng là một tên tuổi có mặt trên thương trường từ rất lâu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc điều hành của BKV. Thời đại này là thời đại công nghệ, hầu hết các doanh nghiệp công nghệ đều làm ăn phất lên, bất kể đại dịch Covid-19 làm hàng loạt các doanh nghiệp phá sản. Công ty cổ phần BKV là một công ty công nghệ đang hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng chuyển đổi số, phần mềm, chính phủ điện tử, sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử thông minh khác, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, lẽ ra cũng phải phát triển mạnh. Tuy nhiên, việc gọi vốn từ các fan của BKV cho thấy công ty của ông Quảng đang có vấn đề. Vào năm 2021, ông Nguyễn Tử Quảng cho gọi vốn một lần trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Không hiểu sao đến năm 2022, ông Quảng không tiếp tục phát hành trái phiếu mà lại chọn cách gọi vốn trực tiếp từ các fan hâm mộ của mình. Mạng xã hội mới đây đã lan truyền thông tin từ Giám đốc điều hành Nguyễn Tử Quảng của BKV đang gọi vốn từ người hâm mộ trên điện thoại Bphone để đầu tư vào tập đoàn này. Theo nội dung bài đăng tải, ông Quảng nói BKV đã mở hai mảng sản phẩm mới từ Bphone gồm camera và dịch vụ phần cứng nhằm phát triển và nắm bắt cơ hội thị trường. Tập đoàn có kế hoạch tách các mảng này thành các công ty hoạt động độc lập. Đây là hình ảnh ông Quảng đang khát vốn. Để mọi thứ diễn ra thuận lợi, ông Quảng cho biết muốn triển khai chương trình bổ sung vốn ưu đãi dành cho nhân viên tập đoàn đến cộng đồng của BFN, nơi các thành viên có thể tham gia đầu tư dưới dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chương trình chỉ giới hạn cho các thành viên trên một năm của nhóm BFON Fan Group trên trang Facebook. Hiện nay thị trường trái phiếu thì đang là cạm bẫy. Nếu bản thân BKV và các mầm bệnh giống Tân Hoàn Minh hay Vạn Thịnh Phát thì át hẳn ông Nguyễn Tử Quảng sẽ tránh đi. Bởi nếu kêu gọi vốn trên thị trường trái phiếu theo nguyên tắc niêm yết hẳn hoi thì e rằng BKV không đủ khả năng. Bởi để được lên sàn phải thông qua kiểm toán độc lập, phải được xếp hạng mức tín nhiệm. Thực tế chỉ có 5% số doanh nghiệp phát hành trái phiếu đáp ứng các điều kiện này, còn lại có đến 95% là không đủ điều kiện. Ông Tô Lâm thì đang ngắm tới một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu kiểu Tân Hoàn Minh nên ai cũng sợ. Số lượng trái phiếu mới phát hành trên thị trường chứng khoán đã giảm hẳn sau những vụ bắt bớ từ Bộ Công an. Việc ông Nguyễn Tử Quảng tránh né phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lúc này thì có người cho rằng BKV của ông Quảng đang có sức khỏe tài chính không tốt. Việc kêu gọi vốn dựa vào các fan cho thấy BKV hiện nay chỉ còn là quả bom xịt, khát tiền nhưng không dám phát hành trái phiếu vì sợ giống với Tân Hoàn Minh. Là công ty công nghệ, lẽ ra ông Nguyễn Tử Quảng đã ăn nên làm ra so với những loại doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, làm bên công nghệ mà nói vốn thì cho thấy BKV làm ăn rất yếu kém. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tử Quảng đang chém gió sản phẩm của mình. Trước đây, ông Nguyễn Tử Quảng đã nuôi tham vọng sản xuất điện thoại thông minh Bphone, cạnh tranh với những ông lớn như iPhone hay Samsung. Và ông Quảng cũng cho ra đời điện thoại của riêng ông. Chiếc Bphone đầu tiên ông Quảng bán giá ngang bằng với iPhone và ông đã thất bại. Hành động bơm thổi rằng tính năng Bphone vượt trội hơn iPhone đã được cư dân mạng cho rằng ông Quảng